Chào các bạn đến với ờ, điểm tin đầu tuần của chúng tôi Thì chúng ta có thể thấy là VN Index đang chạm ngưỡng hỗ trợ 900 điểm Và hôm phiên hôm giao dịch ngày hôm nay thì ờ, VN Index giảm nhẹ Phiên hôm trước thì ờ, VN Index có hồi phục nhẹ nhưng hôm nay thì lại giảm trở lại Nhưng mà mức giảm thì không đáng kể Chúng ta có thể nhìn tổng quan qua thị trường một chút Ngày hôm nay thì VN Index giảm khoảng 3.7 ờ, điểm với giá trị khớp lệnh là 2.000 hơn 2.000 và giá trị giao dịch thỏa thuận là hơn 1.000 Tuy nhiên là chúng ta có khoảng 550 ờ, tỷ trái phiếu nữa thì ờ, tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là khoảng hơn 3.700 tỷ ở trên sàn HOSE sau phiên buổi sáng thì phiên chiều sàn HOSE có vẻ là giao dịch hơi ít bởi vì các nhà đầu tư thì ở thời điểm hiện tại sẽ có tâm lý hơi thận trọng vẫn lo sợ là chứng khoán thế giới tiếp tục uh, suy giảm và kéo theo sự suy giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khi đó thì uh, nhiều nhà đầu tư mà đã cầm cổ phiếu ở giá cao thì lại cũng ờ, ngại ngần bán ở cái vùng này bởi vì rất là dễ là bán vào ngay đáy của thị trường sàn upcom thì hôm nay có ba mã lớn là ACV BOW và OI đều cùng ờ, giảm điểm khiến cho cho sàn này ờ, giảm mất 0,55%. Vốn hóa của Upcom thì thời điểm hiện tại đã, đã thấp hơn là so với sàn HOSE. Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta có thể thấy là ngày hôm nay ờ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng hơn 50 tỷ trên sàn HOSE. Trong khi đó thì tuần trước nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 181 tỷ. Trong tháng 12 thì nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 352 tỷ. Trong khi đó thì tháng 11 thì nhà đầu tư nước ngoài mua khoảng 1.000 ờ, tỷ, hơn 1.000 tỷ đồng, mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Thống kê từ đầu năm thì cho thấy là nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 40.000 tỷ đồng ở trên sàn chứng khoán Việt Nam. Ờ, nếu trừ đi khoảng hơn 30.000 ờ, tỷ cổ phiếu VHM ở trong tháng 5 đây là một khối lượng giao dịch khá đột biến thông qua giao dịch thỏa thuận thì nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng hơn 10.000 tỷ đồng ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay ờ, trong năm nay chứng tỏ là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá rất là cao tiềm năng và giá trị của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khi đó thì ờ, hầu hết các thị trường ờ, chứng khoán trong khu vực bị rút ròng về thị trường chứng khoán phái sinh thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay có giá trị giao dịch là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là mức cũng ờ, khá cao trên thị trường. Trong khi đó thì ờ, hầu hết các mã hợp đồng tương lai đều cao hơn so với chỉ số VN30. Điều này cho thấy các nhà đầu tư hợp đồng tương lai đánh giá là chỉ số sẽ hồi phục trong thời gian tới. Tuy nhiên là vẫn khá thận trọng nên là mức chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số thì không không đáng kể. Trong cái phiên uh, ờ, trong cái buổi điểm tên vào buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thấy là uh, hầu hết thị trường chứng khoán thế giới đều ờ, đang có dấu hiệu khá là tiêu cực, đó là đi uh, điều chỉnh đi xuống và điều chỉnh khá mạnh. Điều này thì cũng dễ hiểu bởi vì là thị trường chứng khoán thế giới tăng rất là mạnh trong mấy năm trở lại đây, trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây và tăng xuyên suốt từ gần như là xuyên suốt từ năm 2010 chỉ điều chỉnh nhẹ ở giai đoạn đầu năm đây chúng ta có thể thấy này thị trường chứng khoán thế giới là tăng sốt trong mấy năm trở lại đây và đặc biệt là tăng mạnh mẽ từ năm 2009 đây là S&P 500 Nikkei 25 của Nhật Bản thì thị trường Nhật Bản thì có tính bất ổn hơn một chút bởi vì là thị trường này thì ờ, có sự điều chỉnh rất là mạnh của chính phủ đến đồng yên Nhật đây là S&P 500 thì chúng ta có thể thấy là chứng khoán của Mỹ là tăng trong một thời gian khá là dài và nếu mà mọi người nhìn sâu vào các chỉ số của các cổ phiếu của thị trường Mỹ thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ BB của những cái doanh nghiệp đầu ngành với lợi nhuận khoảng hơn 20% thì bây giờ cũng khá cao ờ, lên đến khoảng từ 6 đến khoảng 12 lần đặc biệt là Amazon là hơn 10 lần bởi vậy nên là cái xu hướng điều chỉnh ngắn hạn của thị trường ờ, chứng khoán Mỹ là không không phải là một vấn đề quá đáng lo ngại nó là, là, là nó là sự suy giảm về mặt ờ, giá cổ phiếu thôi Warren Buffett thì ông cũng nói là một đợt suy giảm của thị trường ờ, tài chính sắp tới là không không thể uh, tránh khỏi bởi vì đấy là sự tăng của giá trị cổ phiếu quá cao so với giá trị tài sản của doanh nghiệp cuộc chiến thương mại Mỹ Trung thì theo mình đánh giá thì nó đã qua cái giai đoạn mà gây cấn nhất rồi và bây giờ là người ta đang bước vào một giai đoạn này, gọi là đàm phán để mà có được những chính sách mà có lợi cho cả đôi bên nên mình nghĩ đây là cái thời điểm mà xấu nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì chúng ta bị tác động mạnh bởi cái tâm lý uh, suy giảm của thị trường chứng khoán ờ, Mỹ và Nhật Bản ở trong vòng khoảng 3 ờ, tháng qua trong khi đấy thì thị trường chứng khoán Việt Nam là giảm xuyên suốt từ cuối tháng 1 đến giờ sau cái sự kiện mà sàn uh, HOSE bị ngừng hoạt động mất 2 ngày. Nên là thị trường chứng khoán Việt Nam thì hầu như là chỉ dao động quanh cái vùng 900 đến 1000 điểm kể từ tháng 6 đấy đến thời điểm này. Ờ, thị trường bất động sản thì có xu hướng là chững lại, tuy nhiên là cái nhu cầu về nhà ở là vẫn rất là lớn. Nhưng mà theo mình quan sát trong vòng 3 năm trở lại đây thì cái phân khúc cao là phân khúc đất nền và phân khúc ờ, nhà phân khúc nhà ở cho người có thu nhập khá và cao tức là phân khúc khoảng từ 30 đến 50 một mét vuông phân khúc này nó hơi đến thời điểm hiện tại thì nó hơi chững lại tuy nhiên là nhu cầu về nhà ở của người dân với cái phân khúc nhà vừa túi tiền khoảng từ 10 đến 15 ờ, triệu một mét vuông thì khá là lớn và vẫn không có có đủ nguồn cung đáp ứng về chuyển dịch cơ cấu nợ công thì theo chính phủ đánh giá là nợ công đang có cơ, sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên sự tích cực này không phải là bởi vì chúng ta giảm đi uh, dư nợ vay mà sắp tới chúng ta còn ờ, vay nợ thêm rất là nhiều khi mà đầu tư vào dự án Long Thành cũng như là những cái khoản giải ngân để hoàn thiện đường ờ, đường tàu cao tốc. Tuy nhiên thì có sự thay đổi mạnh đó là trong hầu như là trong năm rồi thì chính phủ không có vay thêm nhiều mà chủ yếu là bên ờ, về tư nhân các doanh nghiệp tư nhân huy động được khá nhiều vốn quốc tế hiện tại thì mình cũng đang giới thiệu một số đối tác từ Hàn Quốc muốn đầu tư trái phiếu vào Việt Nam với giá trị khá là lớn hàng trăm triệu đô la thì hy vọng là, là cái xu hướng này sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong nước giảm được áp lực về nợ vay ngắn hạn GDP thì năm nay chúng ta dự kiến vẫn từ khoảng 6,6 đến 6,8% không ờ, có thay đổi nhiều nhưng mà vẫn là cũng là top hàng đầu của thế giới riêng sàn HOSE thì trong năm trong vòng 2 năm tới thì mình ờ, đánh giá là vốn hóa của thị trường sẽ tăng trưởng rất là mạnh cách đây 2 năm thì vốn hóa của toàn thị trường ờ, chỉ khoảng 70 tỷ thôi trên dưới 70 tỷ đô thì năm nay sàn thành phố đã lên trên 120 150 tỷ rồi và sắp tới thì ờ, cái lượng ờ, cổ phiếu trên sàn Upcom đủ điều kiện niêm yết trong vòng 2 năm tới niêm yết trên sàn OC thì ờ, giá trị vốn hóa toàn thị trường sẽ vượt trên 1 triệu tỷ đồng. Rồi cảm ơn các bạn. Còn về những cái doanh nghiệp đầu tư cụ thể thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với mình để có thêm thông tin. Là có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với các bạn từng doanh nghiệp một bởi vì để phân tích chuyên sâu về một doanh nghiệp thì nó có cần rất nhiều thông tin và không phải là chúng ta trình bày trong vòng 5 phút 10 phút mà nắm hết được Tuy nhiên mình sẽ cố gắng để mà trình bày ngắn gọn nhất cho các bạn hiểu tại sao đây lại là một cái thời điểm vàng cho nhà đầu tư giá trị nhưng các bạn có thể thấy là thị trường đang ở trong một cái giai đoạn mà điều chỉnh khá là dài kể từ đầu năm đến nay và các doanh nghiệp ở Việt Nam thì vẫn tăng trưởng rất là tốt trên nền tảng là sự tăng trưởng của GDP và thu nhập đầu người Thực tế thì ừ, các bạn sẽ thấy là cái thu nhập đầu người của người dân Việt Nam là tăng nhanh hơn rất nhiều so với sự tăng trưởng về GDP. Có thể là nhiều người là chúng ta chỉ đi làm công ăn lương thì chúng ta không thấy sự thay đổi nhiều từ lương. Tuy nhiên là thu nhập của người dân ừ, Việt Nam trong vòng 3 năm qua là tăng rất là nhanh bởi vì cái những cái tài sản mà tăng lên từ bất động sản rất là lớn mà không có sự ghi nhận ở trong GDP hàng năm. Hơn nữa thì ừ, các doanh nghiệp ở Việt Nam Ờ, những cái doanh nghiệp FDI thì chúng ta có thể thống kê được về lợi nhuận chính xác của họ nhưng riêng những doanh nghiệp trong nước thì việc thủ thuật với báo cáo tài chính để mà che giấu đi lợi nhuận hoặc là cắt bớt lợi nhuận ở trong những cái ờ, hợp đồng bán hàng thì rất là dễ nên là chúng ta sẽ không đánh giá được sự tăng trưởng tài sản thực của người dân Việt Nam đấy là một cơ hội rất là lớn cho cho nhà đầu tư nước ngoài và bởi vậy những nhà đầu tư nước ngoài thì họ tìm kiếm đến thị trường Việt Nam bởi họ nhìn thấy cái cơ hội này nhưng nhà đầu tư trong nước thì chúng ta vẫn quen với lại uh, cuộc sống hàng ngày thì chúng ta sẽ không không để ý đến và đấy cũng là lý do mà tại sao nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng ở trên thị trường Việt Nam Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một Giáng sinh ờ, vui vẻ